sao sáng của đội tuyển Ukraine và cũng là một niềm hy vọng rất lớn của đội bóng này. Pha phối hợp hay. Vẫn chưa thể có cú dứt điểm. Đánh đâu? không ông thấy không? Hai Kane 28 tuổi rồi mà chưa có danh hiệu gì luôn. Ông phải thôi bước hai đi kèm thôi mà việc cả nóng luôn. Đấy nữa. Khoảng trống ít hỏi có được. Đánh nhau Đánh nhau ôi ôi mày dạ nó không à ghê Ông à Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi các ông nhé Hurricane tôi vẽ xong rồi Lát nữa tôi mang qua cho À không sao đâu, anh nhà mà Anh Chuyện lúc nãy em hơi quá lời Anh cho em xin lỗi nhé Thôi, không sao, mình đi ngủ đi